Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh thông tin Check One. Vẫn là tôi đây. Ở video trước thì mình đã làm một cái video để cho mọi người biết thông tin về cái ờ, nghị quyết số 116 về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ nguồn kinh phí của bảo hiểm thất nghiệp. Thì ở video này mọi người sẽ biết chi tiết là quy trình thực hiện nó như thế nào. Đấy, thì ngay đầu video thì ngoài cái nội dung từ thông báo trước ấy thì mình sẽ nêu ở phần sau thì mình tóm tắt cái nội dung để mọi người hiểu được là quy trình thực hiện để lãnh cái trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp nó như thế nào nhé. Thì bắt đầu này. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mục A này thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 01. Cái mẫu giấy số 01 này thì mọi người xem đến cuối video ấy thì mình sâu cho mọi người biết cái cái cái form mẫu nó như thế nào nhé. Và gửi tới người sử dụng lao động chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết đối chiếu, bổ sung thông tin nếu có, lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Tức là mình thuộc diện được hỗ trợ nhưng mà mình tình nguyện mình không hưởng, mình không cần đến cái khoản hỗ trợ này thì mình sẽ dùng cái mẫu số 02 nhé. Cái mẫu đó ở phần cuối video mọi người tí nữa sẽ có nhé. Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo mẫu số 03 nếu có, gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội kèm theo hồ sơ điều chỉnh theo quy định pháp luật chậm nhất hết ngày 10 tháng 11 năm 2021. Những ai mà thông tin bảo hiểm cung cấp xuống mà không đúng ấy, mọi người cần phải điều chỉnh thì mọi người dùng mẫu số 03 xem ở cuối video nhé. Cái này liên quan đến miếng cơm miếng áo của mọi người, mọi người ráng xem video mình đi. Ừ. thấy chỗ nào mà nó nó nó nó, nó phù hợp với cái vị trí của mình ấy, thì mình dừng lại hoặc mình nghe lại nhé còn những cái mục nào mà nó dành cho doanh nghiệp nó không cần thiết cho người lao động thì mình sẽ tua nhanh đi để mọi người đỡ phải mất thời gian nhé trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không chi trả, trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Đối với người mà đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì những người từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những người mà là những người lao động đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật và không bao gồm những người đã có quyết định hưởng lương hưu thì người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo mẫu số 04 nhé. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tiếp theo là khoản B này, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Đấy là mình tóm tắt lại cái thông tin mà uh, ở cái video trước mình nói rằng là quy trình thực hiện nó như thế nào ấy thì hôm nay mình đã làm cái video này để mình tóm tắt cho mọi người mọi người thấy được là cái quy trình như thế nào nhé tóm tắt lại là bảo hiểm xã hội sẽ cung cấp thông tin gửi về công ty của các bạn rồi các bạn đối chất thông tin nếu như mà thông tin mình đúng thì ok công ty sẽ gửi đi nhưng mà thông tin của mình sai á mà cần cập nhật lại á thì mình sẽ điều chỉnh theo mẫu số 3 thì mẫu số 3 tí mình sâu ở cuối video ấy có bốn cái mẫu giấy để mọi người kiểm tra còn những ai mà tự nguyện không nhận hỗ trợ thì điền vào mẫu số 2 mà những ai mà đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà do dừng hợp đồng lao động từ 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định và không bao gồm những người mà hưởng lương nhé thì sẽ điền vào mẫu số 4 thì đây là mẫu giấy số 01 này đó mọi người thấy nha đây là mẫu giấy số 02. Và đây là mẫu giấy số 03. Và đây là mẫu giấy số 04. Cảm ơn mọi người đã xem tin. Vừa rồi là mình đã trích những nội dung đáng chú ý ở trong quyết định số 28 2021 QĐ-TTG từ Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì cái video sau ấy, thì mình sẽ đọc toàn văn của quyết định này nhé Đấy, mọi người quan tâm thì mình sẽ đọc toàn văn mình để ở video sau trong danh sách phát rất mong mọi người à, ủng hộ nhé cảm ơn mọi người rất nhiều